Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Tấn công mạnh Trịnh Văn Quyết, ông Võ Văn Thưởng đang ẩn chứa mưu đồ gì? Ông Võ Văn Thưởng là thường trực ban bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vai trò của ông Thưởng chỉ là phụ tá của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếng nói của ông phải bé hơn tiếng nói của ông Trọng. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, ông Thưởng không nấp sau ông Trọng nữa. Thật ra, hai vụ án làm rung động xã hội gần đây là vụ bắt bà Nguyễn Phương Hằng và ông Trịnh Văn Quyết là hai vụ thuộc thẩm quyền xử lý của ông Phạm Minh Chính. Bộ Công an là một bộ trong chính phủ, vậy nên những gì thuộc thẩm quyền của Bộ Công an xử lý là trách nhiệm của Thủ tướng. Tuy nhiên, ông Võ Văn Thưởng là người đang tỏ ra rất sốt sắng với đề xuất này. Trung ương Đảng là nơi xử lý mặt đảng các quan chức cấp cao, chứ không phải là nơi trừng trị người dân nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhà nước song trùng. Trong đó có bộ máy đảng và bộ máy nhà nước tồn tại song song. Bộ máy đảng dùng điều lệ của đảng và các nghị quyết của đảng để cai trị những đảng viên thấp hơn, còn cai trị toàn xã hội là nhiệm vụ của nhà nước. Trong nhà nước, cơ quan có quyền lực lớn nhất là chính phủ. Rõ ràng, vụ án ông Trịnh Văn Quyết và bà Nguyễn Phương Hằng là vụ án liên quan đến hai thường dân nó chưa liên quan đến các quan chức. Theo trình tự thì đúng ra khi bắt thưởng dân khai thác mới ra được sai phạm quan chức và từ đó đảng mới xử lý quan chức sau. Tuy nhiên, thực tế thì đảng làm ngược lại, mà người đang làm việc đó chính là ông Võ Văn Thưởng chứ không phải ai khác. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng. Từ trước đến nay, ông Thưởng vẫn thường kín tiếng. Đột nhiên, thời gian này, ông lại lên tiếng đó là điều mà dư luận đang đặt ra. Vào ngày 31 tháng 3 vừa qua, ông Võ Văn Thưởng đã chủ trì cuộc họp của Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban này tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 7 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao, Ban Cán sự Đảng và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Trong cuộc họp này, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh đến 3 vụ án bao gồm vụ án xử lý nhóm báo sạch vụ bà Nguyễn Phương Hằng và mới đây là vụ án thao túng thị trường chứng khoán. Đặc biệt là ông thường trực ban bí thư dùng tưởng ngữ khá mạnh để tấn công vào vị đại gia mới vừa bị sổ khám, đó là ông Trịnh Văn Quyết. Ông nói rằng vụ án thao túng thị trường chứng khoán có tính chất thách thức đường lối chủ trương của Đảng. Một khi ông Thường xem hành động của Trịnh Văn Quyết là thách thức Đảng thì xem ra ông đã nhắm vào Trịnh Văn Quyết là kẻ thù của Đảng một thái độ chưa từng thấy của một quan chức cấp cao với một thường dân phạm tội hình sự bình thường, không có dính dáng gì đến yếu tố chính trị cả. Đáng chú ý, tại hội nghị, ông Thường trực Ban Bí Thư đã nêu lên một số vấn đề cụ thể. Trong đó, ông Võ Văn Thưởng khẳng định những vi phạm có tính chất thách thức đối với đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, thách thức dư luận xã hội cần phải xử lý nghiêm minh và kịp thời. Một số vụ việc cần đẩy mạnh hơn, nhất là các vụ việc mà dư luận xã hội quan tâm liên quan đến nhiều người, đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt đã có chỉ đạo phải khẩn trương giải quyết. Đây là hình ảnh phát ngôn rất mạnh của ông Võ Văn Thường đã được đưa ra về vụ việc này. Câu hỏi đặt ra là vì sao ông Võ Văn Thưởng, thường trực ban bí thư, lại đi tấn công ông Trịnh Văn Quyết, một chủ doanh nghiệp mạnh đến thế? Việc xử lý những vụ án lớn từ lâu nay được người ta xem là công việc đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng. Ngọn lửa đó chưa bao giờ ngừng cháy, tuy nhiên càng ngày thì ông Nguyễn Phú Trọng lại càng già đi và e rằng cái lò vì thế mà cũng yếu dần. Ông Võ Văn Thưởng đang là thường trực ban bí thư, được xem như là cấp phó của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên lần này cho thấy ông Thưởng còn nói mạnh miệng hơn cả ông Nguyễn Phú Trọng. So với những thường trực ban bí thư tiền nhiệm thì lần này ông Thưởng như muốn chứng tỏ ông không phải là cái bóng núp sau lưng ông Nguyễn Phú Trọng như thường lệ và chỉ làm những gì mà ông Trọng sai bảo. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng và ông Nguyễn Phú Trọng. Việc làm của ông Võ Văn Thưởng cho thấy ít nhất ông đang chứng tỏ năng lực của ông trước công chúng và trước các đảng viên Đảng Cộng sản. Ông Nguyễn Phú Trọng đã già, có thể đến hội nghị trung ương thứ 5 vào tháng tới sẽ có sự thay đổi về lãnh đạo của Đảng. Việc bắt bớ các người đứng đầu và các công ty lớn những ngày vừa qua cho thấy các nhóm chính trị đang nhắm vào nhau để triệt hạ chân tay của nhau. Đó chính là những sân sau với những doanh nghiệp khổng lồ. Những ai dính dáng ít nhiều đến những cá nhân bị bắt buộc phải co vòi. Đó là mục đích của việc đánh án trước Hội nghị Trung ương 5 của Đảng Cộng sản. Với việc tấn công của bà Nguyễn Phương Hằng với ông Trịnh Văn Quyết thì hiện nay ông Võ Văn Thưởng cho thấy rằng ông là người đang trong thế công chứ không phải là thế thủ. Ông đã đánh động đến những ai chưa bị lộ rằng họ không nên giành giật miếng bánh quyền lực sắp dọn lên mầm. Võ Văn Thưởng lâu nay được cho là con người khá kín tiếng, không thích làm hình ảnh trên báo chí và mạng xã hội. Vì vậy mà nhiều người cho rằng trong năm lãnh đạo chủ chốt có quyền lực cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam thì ông Thưởng là người có sức tranh đấu kém nhất. Tuy nhiên, trước thềm đại hội hội nghị trung ương lần thứ 5 sắp tới, người ta thấy một hình ảnh Võ Văn Thưởng hoàn toàn ngược lại với những gì mà mọi người vẫn đánh giá trước đó. Ông ta rất mạnh mẽ, lấy hình ảnh trên truyền thông và nhung ta đang sẵn sàng cho một vai trò mới nào đó. Ông Võ Văn Thưởng được xem là vị lãnh đạo trẻ trong năm lãnh đạo chủ chốt và thậm chí là ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất ông tiến thân nhanh như vũ bão, gần như sự nghiệp không gặp chút sóng gió gì cả. Làm bí thư Trung ương đoàn 4 năm, làm bí thư tỉnh Quảng Ngãi 3 năm, phó bí thư thực trực thành phố Hồ Chí Minh 2 năm, làm trưởng ban tuyên giáo 5 năm và giờ là vị trí thường trực ban bí thư, tức là vị trí phó tướng cho ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Võ Văn Thưởng đang ở vị trí quyền lực rất cao và nếu cứ đà này tiến thân như đã từng đi thì rất có thể